Hello, xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là Đàn Trang đây Và hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn Cách làm ra một trò, một trò chơi có tên là Trò chơi người chặn khiêng ờ, Người cầm khiêng chặn táo Trong uh, ờ, Scratch nha Thì nếu các bạn thích video Thì các bạn nhớ để lại like, subscribe nha Và nếu các bạn có thắc mắc gì Thì các bạn nhớ comment ở bên dưới video để mà mình đáp ứng yêu cầu của các bạn giờ bắt đầu nào giờ đầu tiên giờ đầu tiên chúng ta sẽ uh, vẽ uh, thêm một cái uh, vẽ uh, thêm một cái đối tượng và chúng ta sẽ vẽ một cái người mà cái đầu hình tròn thôi uh, ở giữa nó sẽ thì nó sẽ ở giữa cái màn hình thì trò này thì nó sẽ uh, sẽ luật lệ của trò này là uh, có cái nhân vật chính là mình ở giữa màn hình nè mình cầm cái khiên mình có thể quay quay quay lại giờ mình không thể di chuyển được nhưng mà mình có thể xoay quay xoay lại giờ điều điều tiếp theo là à, có mấy cái uh, kiếm ấy nó kiếm táo hay gì đó kép tùy các bạn nó từ uh, nó từ hướng nào đó nó từ hướng nào đó ở góc góc màn hình nó bay nó bay lại nó bay lại mình thì nếu mà nó chúng mình phải lấy khiêu mình chặn nó lại còn nếu mà có sao ấy thì mình ăn vô để mà mình à, ờ, để cho nó chạm vô mình để cho nó có điểm còn nếu chạm vô khiên thì nó sẽ không có điểm như vậy thì đây bắt đầu nha mình vẽ tròn cái công cụ hình tròn à là mình đặt cái màu của mình tắt cái màu rồi đặt màu của nó sao ơi cỡ như vậy đấy đây giống như giờ là màu màu da ơi coi cờ dây là mình in lên mình đợi ở giữa màn hình nha coi đây mình đợi ở giữa màn hình nè à. đấy cỡ dây rồi tiếp theo à, tiếp theo mình làm cho cái đường viền nó to lên chút nha cỡ 6 rồi xong rồi mình làm cho nó phóng nhỏ lại ừ, thì uh, mình chỉ vô thực hiện mình uh, thêm cái khối lệnh khi nhấn vào lá cơ màu xanh và uh, đặt uh, và thêm khối lệnh đặt kích thước nó thành 64 cho nó nhỏ lại rồi cho nó to á đây đây đặt 80 rồi đấy được rồi giờ tiếp theo là nó sẽ ở giữa màn hình để mà lấy kia chẳng là mấy cái kiếm nó là nó sẽ mình chỉ chúng ta chỉ đặt cái khối lượng là đi tới điểm ít là không y là không luôn đấy và hai cái tay của nó đầu ta chúng ta sẽ làm hai cái tay của nó à. thì uh, hai hai cái tay của của nó nó sẽ dính vô đây mình sẽ chúng ta cũng sẽ tạo thêm còn chúng ta phóng to nhấn các bạn muốn cho nó tròn thiệt thật là tròn ấy chứ đừng có cho nó vẹo nhiều vậy thì các bạn nhấn nút ship để cho nó nhấn giữ nút ship về kéo cho nó tròn đấy kéo xong rồi các bạn đỡ các bạn nhấn vô đưa lại phía sau để cho nó có cái tay thiệt à có tay nhưng mà nó đỡ dưới ấy giờ cái đầu nó chia lại rồi giờ chúng ta sẽ nhấn chúng ta sẽ copy nó nhấn ctrl cursor rồi bạn nhấn vào cho over để cho nó có lại nha mình đỡ vô lại mình cũng nhấn vô đưa lại phía sau đấy mình đợi dưới đây đây kiểu dây à đấy Ở... giờ tiếp theo tiếp theo các bạn à, muốn thì các bạn có thể trang trí cái người người chơi nhân vật chính của mình theo kiểu hiệp sĩ người anh tên review hay gì cũng được rồi tiếp theo các bạn uh, tạo thêm một cái ờ, đối tượng nữa uh, nó uh, nó chính là cái khiên để mấy nó chặn lại cho nếu mà các bạn uh, việc cái khiên vô trong cái người đây vô trong một đối cùng một đối tượng với cái nhân vật chính của người mình đây thì uh, lúc nó chạm vô khiên thì mình cũng sẽ chết mình đỡ hai mình nên là mình đỡ riêng hai cái đối tượng con người và khiêng la đỡ mày sao cho à, đỡ mày lúc mày nó chạm vô đối tượng khiên ấy thì nó sẽ chặn lại còn nó chạm vô đối tượng người thì nó sẽ à, giảm mạng nó sẽ chết như vậy ở đây mình sẽ chúng ta sẽ vỉ cái khiên à chúng ta copy hai cái tay này lên chúng ta copy rồi chúng ta bay ra cho mình thấy nó ở hướng đó đúng không rồi chúng ta vị cái kia cho nó đúng theo trò đồ nó rồi giờ tiếp theo chúng ta tạo khiêng à Chúng ta đừng nhắn ship chúng ta đỡ cho nó choang vậy Đỡ, đỡ cho cấp nhìn y hệt như cấp nhìn nó Coi Đây kiểu dây Đỡ đây nha Là giờ chúng ta chỉ xóa hai cái tay đây Cái hai cái tay chỉ đỡ chỉnh đỡ xem qua thử nó ở tọa độ coi giờ tiếp theo chúng ta sẽ ờ, sơn cho nó một cái màu đó chính một cái màu đó chính là màu à, màu đen kiểu dây là các bạn muốn các bạn thêm màu gỗ à màu lồ các bạn cũng có thể trang trí đó nha đó đấy kiểu dây à đây là các bạn thêm một à, các bạn copy đây các bạn đang nó lên nhưng mà nó nhỏ lại đợi cho nó nhỏ lại đi xong rồi đặt cái đường viền đó là ba ở chất 3 đầu đỡ giữa đặt cái màu là đặt cái màu là màu à, màu, màu vàng dạ, giống như à, cái kia của các America ấy America đấy cho nó cuồng lên chút các bạn kéo nó cuồng lên chút nha rồi đặc biệt kia đúng không rồi tiếp theo các bạn cũng làm giống như cái khóa này là là các bạn sẽ bật vô sự kiện nhấn vào khi nhấn vào lá cờ màu xanh là cho nó ở giữa màn hình luôn nhưng mà các bạn đừng lo nó chỉ dính vô tay nó bởi bởi vì lúc nãy mình cho hai tay nó vô để mà chỉnh tọa độ nó ở giữa sao đấy đấy còn nếu các bạn thấy nó sao các bạn thấy nó sao quá các bạn đặt âm 14 ơi hơi nhiều ấy hơi nhiều ấy đặt đồ đồ nó là 50 âm âm 5 đấy các bạn thấy nó được rồi ờ, đúng không rồi nhưng mà còn nếu mấy bạn này mà thấy là các bạn lưu ý là các bạn nhớ là bật vô nhóm hiện hệ nhóm khối lệnh hiện hệ và thì khối lệnh đi tới phía lớp trên cùng Đà, đi tới uh, một lớp đấy để cho nó để cho tay nó có một kiêng như thiệt à cho có một số bạn thì uh, vẫn giống mình nhưng mà đỡ đỡ lên dây à nó bị thụt dây giống như là mình đang cầm mình đỡ dưới chân ấy cho phải đỡ lên chay kiểu vậy đấy giờ tiếp theo giờ tiếp theo chúng ta sẽ lập trình cho nó xoay quay xoay lại thì uh, chúng chúng ta sẽ lập trình cái đối tượng uh, người à đặt tên đối tượng là người nhân vật đây nhân vật chính còn đây là khiên rồi trước đây chị á, lập cho nhân vật chính ấy cho nó xây rồi xây lại và kia khiên cũng vậy rồi cho nó giống như nó công khiên nó xây rồi xây lại rồi mấy à, phòng phòng vừa được khỏi mấy cái kiếm nó chống người ấy hôm nay cho nó bật vô nhóm là điều khiển và Ờ, lấy khối lệnh liên tục à, ờ, vào và trong khối lệnh liên tục lặp lại mãi đó thì lúc nay thì cho cho nó lặp lại mãi lên à, ờ, hướng hướng vào vị trí của cờ chuột thì nhấn vào các bạn thấy nó chỉ quay quay quay lại nó chỉ hướng vào phía của cờ chuột đúng không nhờ cái kia nó không có sai ấy nó đây cũng chỉ bạn này chúng ta nhấn nút liên tục liên tục vào đi tới phía con trò chuột luôn hướng vào vị trí con trò chuột giống như cái nhân vật này để cho nó quay nó cũng hướng vô con trò chuột giống giống như vậy đấy mình chỉ đợi cho nó thấp lại chút thế bạn thấy chưa rồi rồi mình kéo cho nó thấp cho nó sang này chút là cây được rồi đấy đấy đấy rồi kéo vô à mình kéo vô rồi đây Ok Giờ hôm nay để lab trò chuyên qua người xe rồi đúng không Giờ nếu mà à, nếu mà các bạn thấy mà cái khiên nó khi khiên lúc nó ở bên trái nó lan ngoài Còn bên đây ấy thì nó ở vô bên trong lại Nó ở gần gần hơn Thì à, các bạn các bạn sẽ ờ, làm theo cách thứ hai Để bạn cắn cái khiên này vô trong cùng một lúc luôn Nhưng à, khi mà cái đối thủ nó vô ấy thì nó chỉ nó chỉ ờ, mình chỉ đợi cái kẹo miếng này nếu nó chạm vào màu đỏ kiểu vậy nếu nó chạm vào màu đỏ rồi giờ tiếp giờ tiếp theo chúng ta sẽ tạo thêm một cái ờ, đối tượng nữa tên là à, kiếm thì lúc đó nó sẽ có kiếm nó bay qua bay lại nó bay nó bay vô ờ, chúng mình thôi mình thua còn chúng khiêng hâu là à, ờ, khiêng nó tránh lại hâu là à, ờ, nó nó không có nó không có chư mẹ mà nó tăng tăng điểm lên tăng một điểm lên nên ta sẽ vỉ cái kiếm à đây các bạn vẫn lấy cái hình tròn các bạn phóng kiểu dây rồi nha chúng ta đặt cái phần tô viên là chắc chắn là màu màu trắng rồi nhưng mà các bạn vẫn nhớ phải làm cho nó một chút đồng đồng nha à, đấy các bạn kéo lên là các bạn đặt đưa viền của nó là ba hay là bốn ấy kiểu vậy bốn đi là các bạn cứ đợi vậy nha bạn kéo lên trên cái đường viền này và các bạn thì á trong cái kia các bạn Các bạn copy nó đi Copy nó à Vậy các bạn copy đỡ qua Bỡ qua bên kiếm này Bỡ vì sao Nên thì à, đỡ mấy mình chỉnh tọa đồ ấy Thì à, đỡ đỡ lúc đó trúng cái khiên ấy thì lúc xây qua xây lại cái kiếm nó nó nó dính vô kia nó xây qua xây lại giống luôn nên mình đỡ tọa đồ kiểu vậy coi đấy phần le phần trúng khiên đúng không đấy rồi ấy xong lòng mình uh, xóa cái này đây đấy kiểu dây vậy à. rồi về phần sau này thì mình sẽ đỡ le cái cong <coughs> vẫn lấy cái hình tròn mình làm à, là mình copy nó lên base nó quay cho nó nhỏ lại nha rồi làm cái uh, cầm kiếm đấy đấy kiểu vậy và chúng ta thì đặt cho nó là màu gỗ giờ như kiếm uh, kiểu, mấy mà à, trong phòng bếp ấy <laughs> đùa, đuổi Tờ đây Vẫn là cái màu này Chết Để mình tua lại Đây Giờ tiếp theo mình lấy cái này Mình bị cong nó lại Bị cong nó cho nó giống Chứ không phải là kiểu mà Nó ép kiểu vậy Coi Cái này cũng vậy à Đỡ cho nó ép lại nhỏ lại rồi đây chúng ta cũng lép cho cái kiếm này luôn nó chúng ta đỡ thêm tạo thêm một cái phân này à chúng ta đỡ cho nó thẳng ơi phần này cũng vậy thẳng ra đấy Đọc cái này chúng ta đỡ cho nó thẳng thánh nhưng mà theo kiểu mà góc nha theo ờ, thánh theo góc đấy tạo thêm một cái chỗ này nữa à, tạo thêm một cái bên này tiếp rồi đấy chúng ta đặt kiểu dây nha rồi rồi giờ tiếp giờ chúng ta xong vị xong rồi đúng không tiếp theo chúng ta sẽ ờ, lập trình cho nó ờ, bắn lên tạo ra ờ, bạn sao và bắn ra nhiều cái kiếm từ uh, những những nơi ngẫu nhiên từ cái và bay bay từ từ cái góc góc màn hình đến đến nửa giữa màn hình ở đây khi bấm vào lá cờ màu xanh thì chúng ta sẽ cho nó lập đà mãi là đà bạn sao của bản thân tôi rồi đợi một giây thì thì cái này thì uh, dành cho cái này thì cơ bản rồi ai cũng biết hết thì nếu uh, thì có nhiều đối tượng nếu mà chúng ta làm nhiều đối tượng thì nó nó mất lâu thời gian lắm nên là làm làm tạo cái bản sao này để cho nó đỡ bất điện hơn rồi và chúng ta sẽ lập trình cái bản sao của nó là đây khi tôi bắt đầu làm một bản sao chúng ta sẽ cho nó đi tới điểm đi tới một phía góc nào đó đâu ta đây đi tới một phía ngẫu nhiên từ bốn góc hôm ta sẽ đặt níu níu đây níu mà mà à, níu mà đây lấy ngẫu nhiên từ đấy thì các bạn có thể dùng cái lấy ngọn nghiêng từ 1 cho đến 2 nếu bằng 1 thì cho nó bay còn nếu bằng 2 thì cho nó chạy kia nhân bỏ đi chúng ta đã biến số ghi là uh, số ngẫu nhiên số ngẫu nhiên chúng ta đỡ nó chúng ta đỡ ở trong thì tôi bắt đầu một bên sao chúng ta đặt là số ngẫu nhiên đấy đặt số còn nhân thành mấy thì à, nếu à, đặt số ngẫu nhiên thì chúng ta chỉ đặt số ngẫu nhiên mẫu nguyên từ 1 cho đến 4 thì 1 cho đến 4 là 4 góc ấy chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên một à, một góc một trong bốn góc này thì đây đặt xong lúc nó đặt xong mấy thì chúng ta sẽ đợi níu chúng ta đợi níu còn không thì níu còn không thì níu còn không thì đợi trong đó ấy. Rồi, có bốn cái khu chấm đây được rồi. Thì đây, ừ, chúng ta sẽ đặt là nếu mà chỉ số ngẫu nhiên ấy nó bằng một thì nó sẽ uh, hướng vào nó sẽ đi tới điểm là âm 999 âm 240 và tọa độ y là mấy ấy. hay là các bạn đặt âm 999 thôi cho nó chắc ăn và đặt tọa độ y là ngẫu nhiên Giờ nó sẽ bay về hướng trái này Nơi chúng ta lấy ngọn nhiên từ 180 Cho đến uh, âm 180 Còn nếu số ngọn nhiên nó còn không ấy Thì nếu số ngọn nhiên nó bằng 2 Thì hôm nay sẽ cho nó đi tới điểm x là ờ, Delta à, Nó sẽ ở bên phải Nên là chúng ta chỉ đặt à, đi tới điểm x là 99 lấy ngẫu nhiên từ 180 đến âm 180 luôn và à, còn nếu không thì nữa thì mấy cái này sẽ đặt về tọa độ ơi tọa độ ít thì nó chỉ ngẫu nhiên nha còn tọa độ ơi thì nó chỉ ở 999 và cái về cái này nó chỉ là à, bằng à, âm 999 kiểu vậy rồi à, đi tới ngọn nghĩa nha đặt về đây đặt tọa độ y là chín chín chín cái này là chỉ đi ngẫu nhiên từ 240 no cái này tọa độ đây đúng không cho đến âm 240 rồi tiếp theo còn nếu qua không nữa ấy, chúng ta copy nó chúng ta đặt đây là âm 999 và đời nha cho mình thấy không Nó đại hiện là ở nhiều hướng khác nhau Đấy Thấy chưa Chúng ta kéo cái này đời nha đợi chúng ta kéo cái này sang sang lại đây Đấy Cho nó đúng hướng Rồi và lúc nó chạy hâu là nó hiện lên lâu nhưng mà nó không nó nó không có bay vào phía mình nên là à, chúng ta sẽ cho nó lặp lại mãi à, cho nó à, lặp lặp lại chứ lặp lại cho đến khi mà nó chạm vào nó chạm vào à, nó chạm vào khiên đấy thì xong rồi là cho nó di chuyển 10 bước nhưng mà nó không có hướng chúng ta đặt cái số ngẫu nhiên đây là hướng vào phía chúng ta sau khi nó làm xong ấy chúng ta đặt hướng vào phía quăng hướng vào phía nhà mặt chính xong rồi nó bắn nó sẽ lặp lại cho đến khi chạm khiên thì đã di chuyển 10 phút đây di chuyển 10 phút à không di chuyển 10 bước và chúng ta sẽ tiêm một cái níu trong này là nếu mà nó chạm vào à, người nhân vật chính đó chính là người chơi mình nè thì nó sẽ uh, nó sẽ biến mất nó chỉ à, xóa bản sao này nhưng mà chú có xóa bản sao luôn nó chỉ à, cho nó game over thông báo game over hay là chúng ta à, làm mạng của nó đấy và chúng ta đầu tiên chúng ta đợi xóa bản sao này đây đợi lát rồi chúng ta lên mạng rồi còn đây lặp lại cho đến khi nó chạm vào kia ấy Ờ, chúng ta sẽ ờ, có cách là chúng ta sẽ thêm một cái đối tượng thêm một cái ờ, hình dáng của cái đối tượng này nữa nhưng mà nó sẽ lộn ngược lại cho phải lộn ngược phía trái với nhau nha nó lộn ngược hình dạng ấy cho phải các bạn đừng có nhấn là xoay ngược yeah, dạ, dạ, ok giờ lúc mà nó mới là một bản sao ấy chúng ta đặt cho nó chuyển xe thiết kế đầu tiên còn nếu nó chạm vào khiên rồi ấy thì nó chuyển sang thiết kế thứ hai và chúng ta sẽ cho nó cho nó lặp lại 20 lần 30 lần là cho nó hướng về cho nó hướng về phía con trà chuột và lúc đó chúng ta cùng thêm khối lệnh đi tới điểm ít là không y là à, không đỡ ở chơi này chơi đừng có đỡ ở lặp lại 30 đấy lúc đó chúng ta cũng sẽ cho nó thay đổi hiệu ứng đỡ với lúc này đã biến mất ấy cho nó thay đổi hiệu ứng độ sáng độ bóng ma là máy tùy các bạn đâu ta kiểu 40 đây 40 xong rồi cho nó uh, lặp lại uh, sao sao mà cho nó hết cái lặp lại là uh, mình nó biến mất luôn chúng ta sẽ đặt là thay đổi hiệu ứng bóng ma một lượng là uh, lấy 100 chia cho bốn chia cho số lặp lại là 40 Đấy kiểu 2 Việt Nam Giờ dạ, chạy thử nha Quay Rồi ra Ừ, các bạn thấy là đúng không? Rồi mình chấp Rồi thì uh, mình lỡ đỡ đi tới con trò chuột chúng ta đặt là hướng qua vị trí con trò chuột thay đổi ứng mắm me một lượt lên 100 chia cho 40 nha đấy các bạn thấy không đây nó chạy vậy á mà ok rồi chúng ta đỡ với nhau rồi tiếp theo nó trúng nhân vật thì nó chưa bị nha rồi chúng ta đợi nhân vật ấy là à, tạo một cái mạng một cái mạng cho nhân vật người ta ghi lên mạng đấy cho cho cái kiếm này bị có mạng nữa là chúng ta đặt bàn luôn và chúng ta khi bóng này là có một sai chúng ta cho nó đặt mạng từ đầu là ba đấy và cái kiếm ấy cái kiếm nếu mà nó chạm chúng nó vật chính ấy nó thay đổi mạng là âm một đấy ôi của hai mẹ đấy nhưng mà nó nó vẫn chưa nó vẫn chưa được đúng không nó nó giảm mạng tới âm một rồi mà nó vẫn chưa chết rồi hôm nay thêm một thêm một cái là thôi là lại khi bóng về lá cơ màu xanh cho nên lặp lại mãi nữa là nếu nếu mà mạng nó nó nhỏ hơn một có nghĩa là nó bằng không hoặc là nó nhỏ hơn một đấy vậy thì nó gì đó ờ, game over đây dừng là tất cả kiểu vậy chúng ta chạy thử nha một cái hai cái ba cái thế này nó biến mất liền ui dồi. đấy kiểu như vậy rồi rồi và tiếp theo Tiếp theo khi mà nó trúng người ấy thì chúng đây cũng là một cái hiệu ứng nữa Hiệu ứng kiểu mà uh, mẹ mẹ nó màu xanh màu trắng lên này Rồi chúng ta thì một cái đối tượng hiệu ứng à Đây là hiệu ứng mang hình hiệu ứng mang hình trắng đấy và chúng ta sẽ à, chỉnh sang à, bitmap chúng ta bật cái tô màu tô một màu trắng thôi là trắng luôn và chúng ta cho nó bật vô số loại sự kiện nhấn vào lá cờ màu xanh khi nhấn vào lá cờ màu xanh và sẽ cho nó ẩn đấy và khi mà khi mà nó trúng à, nhân vật ấy thì nó sẽ lên một cái hiệu ứng đó đâu ta nó sẽ thông báo thông báo cho cái đối tượng ờ, hiệu ứng màn hình trắng đó chúng ta đặt là phát tin nhắn là gì ta hiệu hiệu ứng chúng uh, ờ, chúng giao đấy hiệu ứng chúng giao cái hiệu ứng ờ, cái đối tượng hiệu ứng này nó sẽ nhận được cái thông báo đó và lúc nhận được ấy nó chỉ thiền lên và cho nó thay đổi hiệu ứng đặt đặt hiệu ứng uh, bóng me là không nha Rồi, thay đổi hiệu ứng bóng me bằng đặt hiệu ứng bóng me ơi bằng không và thay và chúng ta sẽ cho nó lặp lại lặp lại 20 lần rồi cho nó thay đổi bóng me một lượng là thay đổi hiệu ứng bóng me một lượng là vẫn lấy 100 chia cho cái số lần của nó nếu bạn muốn cho nó chia nhanh hay gì đấy năm cho chạy thử nha rồi xong rồi chúng ta sẽ ờ, cho nó ẩn đây rồi đấy kiểu vậy ấy rồi nếu nếu mà muốn được thêm nữa ấy chúng ta sẽ uh, cho cho nó rồi lắc luôn lắc luôn kiểu vậy nhưng mà đỡ kiểu dây vừa rồi đấy đây là bóng me nhưng mà các bạn nhớ đợi cho nó là kiểu xe ta đây đi đi tới phía lớp trong cùng trong lặp lại luôn nha các bạn đỡ trong lặp lại luôn và và rồi tới chụp cái kiếm Chúng ta cho nó khi bắt đầu là một bạn sao Chúng ta uh, cho nó hiền lên Còn cái đối tượng gấp ấy Này nó sẽ ẩn Đây Rồi lên đặt cho cái khối lền đây uh, nó ẩn lại Và chúng ta là xong Chúng ta chỉ cho tắt màn thôi Tắt mấy này Rồi đấy và chúng đây là xong rồi đấy thì uh, nếu bạn uh, giờ nếu các bạn muốn thì các bạn có thể thêm điểm thêm đồ nha và mình sẽ làm phần 2 cho các bạn nha và giờ xin chào các bạn và bye bye bye